alo alo một hai ba bốn Alo, Sơ Cầu Hà Lam xin chào tất cả các quý vị và các bạn nhé Và hiện tại là 19 giờ 25 phút ngày 25 tháng 10 năm 2019 Thì ngày hôm nay Lam xin chúc mừng tất cả quý vị và anh chị em đã chiến thắng đục thủ lô 79 nhá Quá rực rỡ không mọi người Đây thì mọi người cùng tham khảo và xem lại cầu kèo lô chốt của Hoàng Lam ngày hôm nay nhé thì với ngày 25 tháng 10 năm 2019 thì bảng lô trước của Hoàng Lam với độc thủ lô 79 và song thủ lô 2107 Đề chạm 0 và chạm 4 không 2 ngày lỗ 100% Thì quý vị và các bạn cùng Hoàng Lam đi xem lại cầu kèo cũng như bảng kết quả số số của ngày hôm nay nhá Ngày 25 tháng 10 2019 này Thì trên mình mọi người đã thấy trên ngày hôm nay Con lô độc thủ 79 của chúng ta đã lỗ quá rực rỡ ở ngay giải ở ngay G3 và giải 3.5 nha mọi người Quá rực rỡ, quá may mắn thật mọi người Thì với bảng lốt chốt của Hoàng Lam như ngày hôm nay trên màn hình quý vị đã thấy Con 07 chúng ta đã lộ quá rực rỡ nhá Con 07 chúng ta đã lộ này Và con 21 chúng ta cũng đã lộ nhá Quá rực rỡ, chiến thắng đại chiến thắng luôn Và lô đề hai ngày chạm 0 và chạm 4 thì chúng ta đã lộ chạm 4 nha mọi người nhá quá rực rỡ không ạ à? thì ngày hôm nay như trên zalo thì ờ, có một bạn một vài bạn có nhắn tin cho hoàng lam thì có bảo chứ ờ, là uh, nam ơi giúp mình với hay giúp mình với gì đó để về bờ này nọ nhưng mà khi nam đưa ra lô chốt độc thủ 79 thì bạn ấy đã trả lời nam ngay một câu rằng chứ là anh ơi anh khỏi cần chốt nữa 79 ngày hôm nay không ra đâu anh thì nam có cười và nam chỉ cười nhẹ nam nói một câu không sao sau giờ kết quả rồi biết Nam chỉ nói như thế thôi nhưng mà không ngờ chứ là Zalo của Lam nó bị uh, những người gọi là ghen ăn tức ở chọc phá rồi khóa mất rồi nhé mọi người nhé Nam không biết chứ là ừ, họ làm cách nào để khóa Zalo của Hoàng Lam nhưng mà Lam chỉ biết thế là Zalo của Hoàng Lam đã bị khóa thì rất tiếc là tất cả những anh em ngày hôm nay trên Zalo đã chiến thắng độc thủ lô 79 và xong thủ lô 2107 đề chạm 0 và chạm 4 thì chiến thắng toàn mặt trận và mọi người quá rực rỡ chỉ một ngày chiến thắng như vậy là đá về bờ rồi chứ không phải là nhiều ngày nữa nhá như mọi người thấy á thì không phải chỉ là con số của chúng ta đẹp hay không không phải chúng ta quyết định mà còn cầu còn kèo nhá còn anh hội anh đồng nữa kìa mọi người ạ không phải lời nói của quý vị và các bạn có thể chỉ là làm thay đổi được cả một bảng kết quả số số nhé còn Lam xin nói luôn với một vài anh như vô Zalo xin số của Hoàng Lam và xin vô nhóm Hoàng Lam này Nếu mà các vị á, mà đã soi được lô, soi được đề á Thì mọi người khỏi cần kết bạn với Hoàng Lam Tự soi và tự đánh Nếu mà như mọi người đã đánh được, đã chuẩn, đoán được chuẩn như thế á Thì mọi người đã không xa bờ đến mức đấy Không xa bờ thì không phải kết bạn với Hoàng Lam nhá Nên đừng bao giờ đánh giá hay là phán đoán những cái từ gọi là uh, phản cảm gây mất đoàn kết mất tinh thần chút số nha mọi người nhé Lam xin nói luôn với mọi người này là kênh soi cầu Hoàng Lam á, thật sự là dạo gần đây rất ít người biết đến và thật sự là lượt đăng ký rất ít, lượt xem rất ít nên thật sự là Nam cũng lản và không muốn chút số hay là lên kênh nhiều Bởi vì thật sự là nếu mà như kênh của mình mà có người coi thì mình còn có, có, có, có ủng hộ tinh thần mình thì mình còn có tinh thần để sơ cầu chút số chứ mọi người lên mỗi lần mà làm lên video chỉ là đẹp được một vài lượt xem 100 200 lượt xem á thật sự là nó lản lắm còn Nam chỉ nói với mọi người này ngày hôm nay thật sự Nam đã bị khóa Zalo còn tất cả những ai ngày hôm nay á, trên nhóm á trên nhóm Zalo cầu lô Hoàng La cầu lô từ tâm Hoàng Lam á mà chiến thắng độc thủ lô 79 và xong thủ lô 2107 nhá đề chạm 04 á thì à, cũng không thể liên nào đối với Lam nên mọi người có thể xem lại và kết bạn theo số Zalo 0911516412 với cầu lô ăn thông cầu lô Hoàng Lam Nam xin nhắc lại nhé, hôm nay Zalo của Lam đã bị khóa thì mọi người ai ở trong nhóm Lam á, thì đăng đăng ký và kết bạn lại theo số Zalo mới nhé mọi người nhá. Còn Nam xin nói luôn với lại một vài người gọi là ngày nào cũng có người kết bạn soi cầu nhưng mà Nam chỉ nói này, kết bạn để mà vô tham khảo á thì ok có thể tham khảo trên kênh. Còn nếu mà kết bạn vô để mà xin số hoặc là vô để để để ừ, hạ gục tinh thần chốt số của Hoàng Nam ạ thì xin lỗi mọi người đừng nên kết bạn bởi vì những lời nói của mọi người nó không đi đâu vào đâu cả vì nếu mọi người giỏi ấy, mọi người tài ấy, thì đã tự sơ cầu chút số Còn với Hoàng Lam á, Nam chẳng tài chẳng giỏi nhưng mà Lam dự giúp được cả hơn 300 người về bờ rồi Với nô từ tâm Mọi người tự coi lại bản thân đi nhá Tâm phải tịnh, tin phải tới Tâm tịnh, tin tới thì mới quyết đoán được con số Mới tịnh tâm mới quyết đoán được những con số Quyết định đưa ra quyết định đúng đắn và để về bờ nhé mọi người nhé chứ không phải là đứng dưới ngã ba đường mà chứ nghe người này nghe người kia rồi không biết chọn đi đường nào thì thật sự là như vậy thì ngày càng xa bờ thôi chứ chẳng có bình yên đâu mọi người ạ còn Lam xin nhắc lại tất cả những ai thật sự yêu quý Hoàng Lam hay là ủng hộ Hoàng Lam ạ thì ấn cho Hoàng Lam một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ và một nút like nhá. Những ai chiến thắng độc thủ lô hay là ăn thông những ngày qua thì để lại cho Hoàng Lam một comment tuy là nó rất là đơn giản thôi những hành động rất là nhỏ nhoi của mọi người đây có thể ủng hộ tinh thần hoàng lam xoay cầu chữ số cho mọi người được không phải chứ là nam chốt vì danh lợi bản thân nam cũng không bán số như những người khác mà mọi người vô nhóm hoàng lam với cầu lô từ tâm thì nam dám khẳng định một câu là nam sẽ giúp mọi người về bờ bình yên không bán số vậy nhé mọi người nhé tâm phải tịnh tin phải tới thì hãy đến với Hoàng Nam. Còn thôi Nam cũng không nói nhiều nữa. Bây giờ thì ta cùng đi vào phần soi cầu chốt số cho ngày 26 tháng 10 năm 2019 nhé. Thì Nam cũng chỉ cho mọi người cầu kèo luôn này. Vì sao ngày hôm nay Nam chốt con 79? Thì đây mọi người cũng tham khảo nhé ở cầu kèo này. Cầu này chạy cũng khá là dài mọi người nhé, chạy từ ngày 22 22 tháng 10 năm 2019 thì ở đây tao có 73 này 73 ta thì chiến thắng 73 37 luôn nhé cả cặp mọi người nhé Thì cái câu này là câu độc thủ lô Nên mọi người chỉ ăn từ trên ăn xuống 9 này 6 Thì ta có 96 hai nháy nhé mọi người nhé Và ngày tiếp theo ngày 23 chúng ta có 43 Thì hôm sau Ngày 24 chúng ta lại lỗ rực rỡ con 43 Thì ngày hôm nay Chúng ta có con 79 nhé mọi người nhé Tại vì sao Nam lại chốt con 79 độc thủ Bởi vì nó quá đẹp và Lam dám khẳng định là độc thủ lô và song thủ lô đánh theo tỷ lệ 433. Nam dám khẳng định với mọi người là không bao giờ lỗ, chỉ có lời. Mọi người yên tâm nhé. Xa bờ loạn số thì rất nhiều người, nhưng làm sao để về bờ thì rất ít người. Hãy tịnh tâm lại và suy nghĩ thử coi ai đúng ai sai. Mình nên đánh như thế nào và mình nên tin tưởng ai để về bờ tránh trường hợp lừa đảo bán số mà nhà tan cửa lát mọi người nhé mọi người nên suy nghĩ lại lời hoàng lam nói nhé thì với cây lô cầu lô này á thì ngày mai ta sẽ có 97 nha mọi người độc thủ lô 97 ngày mai ta sẽ có độc thủ lô 97 nha mọi người nhá độc thủ lô 97 và chúng ta có thể thêm lót là con 67 nha mọi người nhá còn đề chạm 4 chúng ta ra rồi nhá đề chạm 4 chúng ta ra rồi chúng ta có thể bỏ như mọi người thấy Câu đề thì chạy dạo này chạy rất là hay Rất là ok Chứ phải không nhá mọi người nhá Không phải là dở đâu nhá Dạo này cầu chạy rất hay Ngày mai ta sẽ có chậm 7 nhá mọi người nhá Nam sẽ đi ở phần soi cầu chốt số luôn này Thì với soi cầu Hoàng nam Đây Nam sẽ chốt cho ngày 26 tháng 10 năm 2019 Nam sẽ chốt cho ngày 26 tháng 10 năm 2019 với cầu mới là độc thủ lô 58. <coughs> Độc thủ lô 58 và song thủ lô 97 19 nha mọi người. chín mươi bảy mười chín Chết rồi mọi mọi mọi người có thể tham khảo Pro 67 nhá 67 Mọi người có thể tham khảo cầu lô 67 67 67 và 84 nha mọi người nhé Cầu lô Lam đưa ra rất có cầu kèo chứ không phải không Đề ngày mai chúng ta sẽ có chạm 7 và chạm 4 Nam xin nhắc lại với mọi người Tất cả mọi con số lam chốt trên kênh chỉ để tham khảo Mọi người những ai xem được kênh thì để lại cho Hoàng Lam một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ, một nút comment Những ai chiến thắng và ăn thông được những ngày qua thì để lại cho Hoàng Lam một nút comment để ủng hộ tinh thần cho số cho Hoàng Lam nhé còn những con số Hoàng Lam chốt trên kênh chỉ để tham khảo, mọi người có thể tham khảo và theo dõi ai trùng thì chơi ai kết thì chơi không kết không trùng thì không nên chơi còn những ai đang thật sự xa bờ loạn số thì kết bạn theo số Zalo Hoàng Lam nhé Zalo Hoàng Lam câu lô từ tâm với Zalo 0911 516 412 với câu lô ăn thông đợt 9 và lô chốt cho ngày 26 tháng 10 năm 2019 là độc thủ lô 58 và song thủ lô 97 19 cầu lô tham khảo 67 84 đề chạm 7 và chạm 4 khung hai ngày sẽ lỗ 100% cho mọi người nhé Mọi người cứ để ý Hoàng Lam nói và chốt trên kênh Nam nó khẳng định là không bao giờ lỗ Chỉ có lời Nên mọi người cứ yên tâm vào nhá Còn những ai xa bồn lạ số thì hãy kết bạn cho số Zalo duy nhất của Hoàng Lam Bởi vì ngày hôm nay Nam mới bị đánh sập kênh rồi nhá Mới đã bị đánh sập Zalo Hoàng Lam rồi Mới bị đánh sập không biết vì sao bị khóa nên rất nhiều người ở trong nhóm Hoàng Lam hôm nay ăn chiến thắng độc thủ lô, độc thủ đề và chiến thắng cả song thủ lô không liên lạc với Hoàng Lam và Lam cũng đang mất liên lạc với họ. Những ai đang thực sự sẽ bộ lạo số thì kết bạn theo số Zalo và mong mọi người ủng hộ Hoàng Lam nhiệt tình dù chỉ là một cái chia sẻ hay một nút đăng ký kênh hay một comment cũng vậy thôi. Nam chỉ mong sẽ giúp được rất rất nhiều người đang xa bờ là số ở ngoài kia Giúp rất rất nhiều người cũng như các bạn đang xa bờ lạng số mà không biết phải chọn đường nào, phải đi hướng nào. Thì Nam chỉ hy vọng mọi người hãy chung tay, giúp đỡ nhau chung tay chia sẻ vì một tương lai không ban số. Nam xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn và chúc tất cả mọi người chiến thắng đại dịch rỡ cho ngày mai ngày 26 tháng 10 năm 2019 nhá. chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ, ấm áp, bình yên bên người người thân hay người yêu thì chẳng hạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người